Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Đất nước ta ngày càng phát triển. Trong hai thập niên gần đây, xu hướng hình thành nên những khu đô thị mới ngày một tăng. Và có một điều không thể phủ nhận là những khu đô thị có diện tích lớn, hầu hết được xây dựng ở vùng ven thủ đô hoặc những tỉnh vệ tinh của thủ đô. Nguyên nhân thì ai cũng biết, Hà Nội đất chật người đông. Bởi vậy, giãn dân ra những vùng ven Âu cũng là điều tất yếu. Trong video ngày hôm nay,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 được công nhận là một trong năm khu đô thị lớn nhất miền Bắc. Tổng diện tích lên tới 416 hecta. Trước đây, dự án thuộc về chủ đầu tư Cienco 5. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thì khu đô thị Thanh Hà đã được thâu tóm bởi tập đoàn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Dự án được đầu tư xây dựng tại trục đường chính phía Nam Hà Nội. Con đường này nối từ trung tâm quận Hà Đông và đi qua 4 quận huyện của thành phố Hà Nội là huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, đến trung tâm thành phố Hà Nội. Đây là dự án hoàn vốn của dự án BT, trục đường phía Nam Hà Tây cũ. Có thể nói, khu đô thị Thanh Hà Sienco 5 có số phận vô cùng lận đận, đã khởi công nhiều năm, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn ngổn ngang với nhiều hạng mục chưa được xây dựng xong. Thậm chí tháng 6 năm 2022 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố còn thông tin, trong quá trình triển khai, dự án khu đô thị Thanh Hà đã có một số hạng mục công trình vi phạm về trật tự xây dựng, như xây dựng chưa có giấy phép, thi công sai quy hoạch. Có thể kể đến như công trình công viên nước Thanh Hà, là công trình xây dựng không phép. Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đã tổ chức thực hiện cưỡng chế, tháo rỡ xong các hạng mục công viên nước ngày 15 tháng 1 năm 2020. Đối với các khối nhà trung cư cao tầng, ngày 22 tháng 1 năm 2018, Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận thanh tra số 39. Theo đó, 9 tòa trung cư thuộc các ô đất trên xây dựng trên tầng áp mái không đúng quy định. Một số công trình khác trong khu đô thị cũng xây dựng sai quy hoạch được duyệt. Ngày 1 tháng 11 năm 2019, công ty cổ phần phát triển địa ốc Senco 5 đã chấp hành việc nộp 120 triệu đồng tiền phạt, đang khắc phục hậu quả và tháo rỡ sai phạm. Với các công trình vi phạm còn lại, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông và Ủy ban Nhân dân huyện Thành Oai đang tiếp tục ra soát hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động xây dựng của chủ đầu tư tại dự án nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời không để vi phạm mới phát sinh. Nổi danh với nhiều tai tiếng, cuối năm 2021, nhiều người dân cũng đã tập trung tại trụ sở Ban Quản lý Dự án Khu Đô Thị. Căng Băng Rôn đề nghị chủ đầu tư, công ty cổ phần phát triển địa ốc Siêng quận Năm, bàn giao đất, trả sổ đỏ cho cư dân. Nhiều người đã bỏ tiền tỷ mua đất từ năm 2016, nhưng đến nay khu đất vẫn chỉ là cỏ mọc um tùm. Chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết đối với người dân. Tiếp theo, mời các bạn cùng chúng tôi đến với khu đô thị có diện tích lớn thứ tư miền Bắc, khu đô thị Vinhome Ocean Park Sa Lâm. Khu đô thị Vinhome Ocean Park Sa Lâm nằm tại vị trí cửa ngõ đông nam của thành phố Hà Nội, nơi mà trong những năm trở lại đây có tốc độ phát triển rất nhanh về cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông với rất nhiều dự án trọng điểm đã và sắp được triển khai. Dự án thuộc địa phận huyện Gia Lâm, nằm trên điểm giao các xã Kiều Kỵ, Đà Tốn, Dương Xá, và một phần của thị trấn Châu Quỳ. Dự án khu đô thị Vinhome Ocean Park được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm đầu tư với tổng số vốn là 87.385 tỷ đồng. Nhà thầu thi công công trình là công ty cổ phần xây dựng Cotecon. Dự án được chính thức khởi công từ tháng 11 năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2024. Biểu tượng của dự án chính là biển hồ Vinhome Ocean Park, kết hợp cùng với hệ thống cảnh quan cây xanh, giúp cư dân luôn được tận hưởng bầu không khí trong lành và tràn ngập hứng khởi. Kế bên biển hồ nước mặn là hồ Ngọc Trai Thư Mộng, với bờ cát dài trắng mịn cùng với dạng dừa xanh mát ôm trọn lấy dự án. Cát ở hồ được chủ đầu tư kỳ công vận chuyển từ Nha Trang, trải qua nhiều lớp sàng lọc, trở nên trắng đẹp chẳng khác nào bãi biển nổi tiếng của Cam Ranh. Đây là công sức rất lớn của hàng nghìn công nhân dưới sự đầu tư của Vinhome nhằm mang đến những điều diệu kỳ cho người dân thủ đô. Ngoài ra, ngay từ khi ra mắt, chủ đầu tư đã giới thiệu dự án Vinhome Ocean Bắc Gia Lâm – theo mô hình đô thị all-in-one, tức là tất cả trong một, triển khai xây dựng hệ sinh thái tiện ích cực kỳ phong phú. Có nghĩa ở đây, mọi tiện ích đều có đầy đủ như trường quốc tế Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Bergamo và đặc biệt là trường đại học tinh hoa VinUni. Cùng với đó là bể bơi, hệ thống 700 máy để cư dân tập thể dục hàng ngày. Có thể nói, Vinhome Ocean Park Gia Lâm chính là chuẩn mực của mô hình A City with A City đang thịnh hành trên thế giới. Dự án mang đến cho cư dân phong cách sống chủ đạo, sống đầy đủ, sống năng động và sống tận hưởng. Xếp ở vị trí thứ ba ngày hôm nay, khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 The Empire ở Hưng Yên, rộng 460 hecta. Một trong những điểm nhấn nổi bật của thị trường bất động sản trong năm 2022 là màn ra mắt của Vinhome Ocean Park 2 The Empire, giúp ghi danh Việt Nam vào bản đồ các siêu đô thị có diện tích và tiện ích hàng đầu thế giới. Với màn ra mắt chính thức của Vinhome Ocean Park 2 The Empire, Việt Nam đã có tên trên bản đồ các quốc gia có siêu đô thị – đặt trong mối liên kết với Vinhome Ocean Park giai đoạn 1. Dự án tạo thành một siêu đô thị biển có quy mô lên đến hơn 1.000 hecta. Với quy mô này, hoàn toàn sánh ngang được với các thành phố trong thành phố khác trong khu vực. Ngoài quy mô, Vinhome Ocean Park 2 The Empire còn vượt trội về tiện ích với nhiều kỳ tích đã được xác lập. Dấu ấn đầu tiên phải kể tới là việc Vinhome đưa vào vận hành hai kỳ quan – đó là biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam rộng 6,1 hecta và hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam rộng 24,5 hecta ở Vinhome Ocean Park. Đặc biệt, Vinhome Ocean Park 2 The Empire một lần nữa tạo địa chấn khi khai trương tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Way Park 18 hecta lớn nhất thế giới. Công trình gồm nhiều công trình điểm nhấn, như sáo biển tạo sóng rộng 5,4 hecta, bao quanh ngọn núi Hoàng già Hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á, Laguna, diện tích 9,3 hecta. Công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2. Các tiện ích nhảy mang tới các đặc quyền sống nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn resort, biển hiếm có, khó tìm. Nhằm kiến tạo các khu đô thị sinh thái đúng nghĩa, Vinhome Ocean Park 2 The Empire còn nổi bật với các công trình điểm nhấn khác như công viên trung tâm Empire rộng hơn 7,5 hecta, công viên ven cây Supac dài 2,6 km, đại lộ kinh đô ánh sáng Kingdom Event rộng 5,8 hecta với điểm nhấn là quảng trường Empire Square rộng 3,68 hecta và tháp biểu tượng nữ thần ánh sáng cao tới 50 m. Tại Vinhome Ocean Park 2 The Empire, diện tích dành cho cây xanh và mặt nước lên tới 117 hectare. Đây đều là những lá phổi xanh quan trọng của cả khu vực, mang tới môi trường sống trong lành, tinh khiết. Vinhome Ocean Park 2 The Empire còn hấp dẫn bởi sở hữu riêng hệ tiện ích với những điểm nhấn đẳng cấp như trung tâm thương mại Vincom Megamore rộng 7,45 hecta, quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 căn biệt thự đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, hệ thống trường học chất lượng cao, từ mầm non tới phổ thông liên cấp. Và bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với khu đô thị nằm ở vị trí Á quân ngày hôm nay, khu đô thị Ecopark với 499,07 hecta Là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất miền Bắc, Khu đô thị Ecopark được xây dựng và phát triển dựa trên mối tương quan cân bằng giữa không gian đô thị và môi trường tự nhiên, tạo nên một thành phố đa chức năng, một không gian lý tưởng, đáp ứng mọi nhu cầu về nhà ở, văn phòng, thương mại, du lịch và vui chơi giải trí đẳng cấp và hiện đại khu vực miền Bắc. Ecopark là khu đô thị có quy hoạch lớn thứ hai miền Bắc, với tổng diện tích lên đến gần 500 hectare trong đó chưa tính đến diện tích mặt nước tự nhiên. Diện tích cây xanh và hồ nước đã lên tới 110 hecta, đảm bảo cho một cuộc sống xanh trong lành tại đô thị. Trên mục tiêu phát triển thành một cộng đồng xanh, thịnh vượng và bền vững, khu đô thị Eco Park được đầu tư một cách đầy đủ về hạ tầng cơ sở, mạng lưới giao thông, hệ thống giáo dục, y tế, dịch vụ thương mại, du lịch và vui chơi giải trí, Eco Park là một khu đô thị đẹp đến ngỡ ngàng, đang hiện hữu và ngày một hoàn hảo hơn. Những tòa biệt thự, những dãy phố, công viên, trường học, bình yên nếp mình trong những cánh rừng xanh và dòng nước thơ mộng. Đây không chỉ là một khu đô thị phức hợp hoàn hảo, nơi cư dân và du khách được tận hưởng những trải nghiệm thú vị về một cuộc sống tiện nghi trong không gian xanh, sạch, an toàn mà còn là một điểm đến vui chơi giải trí đầy thú vị. Đúc kết về tiêu chuẩn giá trị sống mới, các chuyên gia của thế giới đã đưa ra một triết lý gói gọn trong năm chữ E. Và dường như ta đã tìm thấy triết lý đó ở EcoPark. Năm chữ E đó bao gồm có Eco, tức là sinh thái, Emotion, tức là cảm xúc, Edu, Entertainment, giải trí và giáo dục, Economic, kinh tế, Elite, tức là tinh hoa đẳng cấp, đặt mục tiêu chất lượng cuộc sống lên hàng đầu. 500 hecta của Ecopark được quy hoạch với hơn 20% diện tích là mặt nước và cây xanh, tỷ lệ xây dựng 21%, tương đương với các khu nghỉ dưỡng năm sao. Chào đón những gia đình đầu tiên từ năm 2012. Tới nay, Ecopark đã trở thành một khu đô thị xanh sôi động với gần 20.000 cư dân, hứa hẹn sẽ đạt mốc 110.000 cư dân vào năm 2030. Cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay, khu đô thị Gamuda City với diện tích hơn 500 hecta. Được xây dựng từ năm 2012, sau 10 năm khu đô thị Gamuda City đã hoàn thiện rất nhiều hạng mục, trở thành một khu đô thị xanh kiểu mẫu hấp dẫn hàng đầu. Có thể nói, đây chính là một trong số ít dự án đáng sống nhất, với đầy đủ tiện nghi cũng như thuận tiện về giao thông đi lại. Hiện tại, đã hoàn thiện khu Gamuda Garden quy mô 75 hecta, dự kiến hoàn thiện toàn khu vào năm 2025. Khu đô thị Gamuda City được xây dựng trên km 1,5 pháp vân, thuộc phường Trần Phú và Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội dự án được đánh giá cao khi nằm rất gần nhiều tuyến đường huyết mạch để đi vào nội thành cũng như đi về các tỉnh phía Nam như quốc lộ 1A, 1B, đường vành đai 4 tương lai, cao tốc 5B, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Không chỉ vậy, hệ thống tiện ích bên trong dự án khu đô thị Gamuda City cũng được đánh giá rất cao. Gần như tất cả các tiện ích đã được hoàn thiện như trường học quốc tế lên cấp, bể bơi, phòng gym, sân thể thao, tổ hợp thương mại, giải trí, mua sắm cùng với không gian sống xanh từ công viên Yên Sở tạo nên một nơi sống an lành hoàn hảo. Tổng diện tích xây dựng của dự án khu đô thị Gamuda City khoảng hơn 500 hecta với mật độ xây dựng 50%. Tại đây được chia thành 4 phân khu với đa dạng các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kè và chung cư. Cùng với đó là tổ hợp các trung tâm thương mại,